Hôm nay cửa hàng rẻ hơn khuyến mãi cho test một dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật. Thì bếp là Paloma. Thì bếp này nó có model là IC360WA WHA. Thì đây là cái nội thất ở bên trong của bếp.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 đây là ngoại thất ở bên ngoài của bếp từ ở phía bên dưới bếp á nhân viên ở bên cửa hàng chúng tôi sẽ bọc lưới để mà che chắn lại để phòng chống với trường hợp là chuột sẽ vào bên trong cắn phá dây điện đây. bếp này được uh, sản xuất vào tháng 10 năm 2015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 nếu mà các bạn chú ý nghe các bạn sẽ nghe một tiếng tập của rle bếp nó đã đóng lại thì có nghĩa là bếp đã tự động khóa ra bếp khóa ra công tắc vẫn mở bình thường nữa tiếp theo mà tôi sẽ thử là tính năng khóa ga khi mà nước cạn nồi thì ở đây tôi sẽ sử dụng hai miếng sắt để mà thay thế cho hai cái nồi đây thì ở điều kiện bình thường á que cảm biến này nó sẽ chịu được nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp nó sẽ tự động khóa ga thì cái độ yêu cầu ở bên dưới cái nồi chúng ta nó phải đạt cái mức là trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ga lại thì nếu mà các bạn muốn sử dụng tính năng này tại nhà các bạn á thì các bạn nên lựa chọn sử dụng những loại nồi mà nó có cái đáy dày các bạn không có nên sử dụng những loại nồi đáy mỏng vì những cái nồi đáy mỏng á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 đi kèm là một cắm sạc đây với đoạn dây dài 3 mét và một cái lò xo như thế này đây là một bộ đi sạc bên hai chúng tôi sẽ tặng kèm cho các bạn đây bếp nướng đã biến một thời gian hẹn giờ cả hai bếp trên thì đã đã đạt cái nhiệt độ cao đây đây là ngọn lửa nó đã tự động giảm nhỏ lại đây nhiệt độ bên trái của tôi đây một bên phải của tôi đây nhiệt độ bên trái là 270 và bên phải là 300 đây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 thì để có thể nhận biết khi nào pin đầy thì các bạn cũng có thể quan sát cái đèn hiển thị ở trên ờ, ổ cắm sạc đây khi đèn thì ánh sáng màu xanh á, thì có nghĩa là pin ở đầy và khi ánh sáng màu đỏ thì có nghĩa là pin vẫn chưa đầy thì mà khi mà chuyển qua ánh sáng xanh á, thì pin đầy các bạn đã rút sạc ra còn để nhận biết khi nào pin yếu á, các bạn có thể chú ý lắng nghe vào cái dịch đánh lửa của bếp khi mà các bạn đã sử dụng á, bạn bật bếp lên các bạn có tiếng tạch tạch tạch tạch đó mà nó chậm và nhỏ dần lại á thì lúc đó cũng có nghĩa là pin đã yếu rồi thì các bạn cũng nên cắm ờ, vào để mà sạc khi mà các bạn sử dụng mâm và vỉ để mình uống đây thì các bạn nên trong với cái lượng nước vào bên trong cái mâm hướng phía dưới này thì trong quá trình các bạn nướng á, cái hơi nước bốc lên á, thì thực phẩm các bạn nướng á, nó sẽ được mềm và không bị khô cứng và khi các bạn nướng xong rồi á, các bạn vệ sinh thì nó sẽ được dễ dàng hơn đây biết bên phải nó khói ra có tính năng nước cạn nồi đây bên trái của tôi có khói ra đây đây biết tôi khóa ra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 trong bếp á, thì tôi sẽ làm sẵn một cái đầu dây chờ để mà cho các bạn có thể cắm một cắm sạc vào để chúng ta có thể sạc pin đây đây đầu chờ mới không biết cắm vào sạc pin đây là tính năng hẹn giờ của hai chiếc nấu đây đây hiển thị bên trái là hẹn bếp bên trái đây và hiển thị bên phải đây là hẹn về bếp bên tay ừ. phải đây thì giờ tôi sẽ ờ, hẹn về bếp bên tay phải cho các bạn xem tôi sẽ giảm thời gian về một phút thì các bạn sẽ có dẫn tối đa ở đây á, là 90 phút thì ở bếp này á, các bạn có thể hẹn giờ cùng lúc là cả một một bếp nướng và một bếp nấu nhưng các bạn không thể hẹn giờ cùng lúc cả ba bếp được đây tôi sẽ thử năng hẹn giờ bếp bên tay trái cho bên, bên tay phải cho các bạn xem ở bên tay trái chúng ta sẽ có tính năng rang xào đồ khô đây à xin lỗi các bạn đây là tính năng ờ, nấu nước sôi nấu cơm và nấu cháo hàng đầu tiên nấu nước sôi ở giữa nấu cơm và ở trên là nấu cháo thì ở tính năng nấu, nấu cơm và nấu cháo này á thì có nghĩa là cơm chín cháo chín thì bếp sẽ ờ, tự động khóa ra thì ở tính năng nấu cơm này á ở bên Nhật họ sẽ có một cái loại nồi chuyên dụng để mà nấu cơm cho bếp ga thì cái loại nồi đó ở Việt Nam á tôi vẫn chưa thấy được nhập khẩu về nên là khi mà các bạn sử dụng tính năng nấu cơm này á nếu mà nhà các bạn có nồi ốc suất á thì các bạn nên sử dụng nồi áp suất còn nếu mà không có nồi áp suất á, thì các bạn nên lựa chọn những loại nồi mà nó có đáy dày á, thì nó sẽ cho chúng ta cái độ chính xác nhất thì khi các bạn sử dụng tính năng nấu cơm này á, các bạn cũng nên kéo cần gạt lửa này về mức ở giữa như thế này để nó sẽ, sẽ cho chúng ta cái ngọn lửa phù hợp nhất để mà các bạn có thể nấu cơm đây biết nấu bên ờ, hẹn giờ biết nấu thì phải cũng đã khóa ra đây đây bạn nhìn biết tay phải nó khóa ra đây đây tôi cứ thử uh, tính năng nóng nước sôi cho các bạn xem Lần đầu tiên tính năng nóng nước sôi tiếp theo ở bên tay phải chúng ta biết tay phải sẽ có tính năng rang xào đồ khô các bạn ấn và giữ khoảng từ 3 đến 5 giây để kích hoạt tính năng lên đây khi đèn sáng đỏ như này thì ở điều kiện bình thường như hồi nãy tôi đã nói á, que cảm biến này nó chỉ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp nó sẽ tự động khói ra nên khi mà các bạn rang xào những món ăn mà các bạn cần đến nhiệt độ cao á, thì các bạn phải kích hoạt tính năng rang xào này lên thì khi đó cái que cảm biến này nó sẽ chỉ nhiệt độ từ hai trăm rưỡi lên đến 300 độ lúc đó các bạn sẽ có thể rang xào thoải mái mà không lo vấn đề nhiệt độ sẽ bị kiềm hãm lại ở cái bên là tính năng chọn nhiệt độ chiên các bạn có thể lựa chọn nhiệt độ đây 160 180 hoặc là 200 thì cái độ ờ, ờ, khuyến khuyến cáo sử dụng của nhà sản xuất á,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 thì khi mà lửa tắt khoảng từ 5 đến 7 giây á thì qua cảm biến này nó sẽ phát một tín hiệu thì bếp nó cũng sẽ tự động khóa ra lại thứ nhất là tiết kiệm lượng ga cho các bạn và thứ hai á, là phòng chống trường hợp ga nó sẽ bị rò rỉ xảy ra tình trạng cháy nổ nên nó cực kỳ là an toàn đây bếp đã khóa ra sau tính nấu nước sôi đây thì ở tính năng nước sôi này á nếu mà chúng ta gọi chính xác hơn á nó sẽ là tính năng hâm thì có nghĩa là đây tính năng để mà không thích thức ăn nguội á những muốn đồ ăn mà mà, mà nguội á các bạn bắt lên bếp và chọn hàng đầu tiên đây thì bếp sẽ nấu khi mà thức ăn các bạn nóng lên rồi á nó sẽ tự động hâm khoảng một phút thì nó sẽ uh, tự động khóa ra lại nên mà gọi chính xác hơn á đây sẽ là tính năng hâm thì uh, chúng ta sẽ một loại van sử dụng rất là phù hợp với dòng bếp bên Nhật này đó là cái dòng van Namilus 345S này thì cái dòng van này nó sẽ tiết lưu lượng ga ổn định hơn là những loại van khác